chào anh em nhé cái video ngày hôm nay tôi uh, giới thiệu cho anh em về cái ờ, bộ hột tài xỉu cơ sở tôi cơ sở sơn tài xỉu đã cung đã cho ra mắt anh em một cái bộ hột tài xỉu thì uh, cái bộ hột tài xỉu này nó giúp anh em đi chơi tài xỉu hay anh em đi lắc tài xỉu ở mọi những cái sân chơi anh em đều có thể giành chiến thắng cái tỷ lệ chiến thắng của nó lên tới 7 80 phần trăm đấy thì cái uh, bộ hột này nhất là nó không tan Đấy. thứ hai là anh em có thể là lắc tài lắc xỉu giữ tài Đấy. anh em giữ xỉu theo ý muốn của anh em đó đây chính là cái bộ hột tài xỉu mới nhất 2021 mới nhất ở bên cơ sở tôi Đấy. bên cơ sở tôi chuyên cung cấp cho anh em hay là bán cho anh em những cái bộ hột tài xỉu mà anh em làm tay cái anh em có thể lắc theo ý muốn và đây là cái cái hột độc quyền ở bên cơ sở tôi nha đó độc quyền ở cơ sở tôi trước khi vào test cho anh em tôi sẽ vào tôi test qua cái tăng tích của cái bộ hột tài xỉu này test cho anh em thứ nhất là test cho anh em à, làm châm đi nha làm châm chậm ok Đấy, nước muối mặt nặng nổi hết nha bộ hột này đi cực kỳ đều đi đều cho anh em thì đi đều như nào thì một lúc nữa tôi vào tôi sẽ test cho anh em để cho anh em thấy thôi hột rất là đẹp nha anh em nhé rất là đẹp nói chung là tôi ờ, làm để bán cho anh em Đấy, bán cho anh em nào mà đi lắc cái hay là anh em nào đi lắc thua tha Đấy, đi lắc cái mà không có bộ hột nào mà hiệu quả thì anh em ờ, cứ tìm đến tôi Đấy, tôi sư tài xỉu tự xem mình tên nhé và cuối cùng nó chính là dọi đèn Bộ cực kỳ đẹp luôn đúng không anh em rất là đẹp nhé anh em nào mà đã từng mua cái bộ hột tài xỉu bên tôi rồi thì là anh em cũng đã thấy cái hiệu quả của nó Đấy. bộ hột rất là đẹp Đấy. mình so sánh luôn với cả bộ hột thường này Đây. anh em thấy không cùng là 13 ly bộ hột nhìn trông rất đẹp cái chất lượng nhựa của nó rất là đẹp Đấy. thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em test cho anh em năm bảy chén năm bảy chén ờ, đi đều để cho anh em thấy được bộ hột này nó đi đều như nào nhé tài này 7 đến 80 phần trăm nó xỉu đó 136 tiếp tục là tài 7 80 phần trăm là tài 552 xỉu Đấy, 1 4 3 Đó, cái này thì đứng đứng thì uh, tất nhiên nó sẽ không đứng cho anh em quá hai chén nhé chén này thì chắc chắn là 90 phần trăm nó sẽ lên đó chắc chắn là sẽ lên Đấy tiếp tục lại xỉu anh em thấy không đấy cái bộ hột này đi rất đều, đều như vậy và cái thứ hai nữa là anh em có thể giữ được tài hoặc giữ được xỉu Đấy, thì khi mà anh em lấy hột tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách mà anh em giữ được tài giữ được xỉu của cái bộ hột tài xỉu này nhé bộ hột tài xỉu mới nhất 2021 hàng độc quyền của cơ sở tôi nhé cơ sở sơn tài xỉu chuyên cung cấp cho anh em bán cho anh em những cái bộ hột tài xỉu Đấy, mà anh em làm cái cái mang lại hiệu quả cho anh em nhé Đấy, thì tiếp tục cho anh em thì tôi sẽ giữ tài à, đang xỉu tôi sẽ giữ xỉu cho anh em Đấy, giữ xỉu cho anh em xem nó được bao nhiêu chén và cái hiệu quả của nó của cái bộ hột này nó như này giữ xỉu này một bốn năm xỉu tiếp này xỉu tiếp này ba ba bốn xỉu này một hai năm tiếp tục vẫn là xỉu vẫn là giữ xỉu một ba sáu thì cái chén này nó đã lên đấy thì đây chính là cái bộ hột tài xỉu mới nhất ở bên cơ sở tôi mới nhất 2021 dành cho anh em đi lắc tài xỉu hai anh em nào đã làm cái thua tha mà không có cái bộ hột mà lắc theo ý muốn hoặc là bộ hột mà không được ưng ý thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé thì anh em có thể đến cơ sở anh em test những cái bộ hột tài xỉu bên tôi anh em cảm thấy ưng bộ nào thì anh em lấy nhé cơ sở tôi ở bên xe miền Tây anh em đến thì à, tôi sẽ chia sẻ cho anh em tất cả những cái mà mẹo chơi tài xỉu hay là những cái cách chơi tài xỉu làm sao nó hiệu quả nhất nhé thì video này tôi làm đến đây hết trả lời tất cả ngay